alo à, chào anh em chào anh em đã trở lại với uh, chuyên mục tháo vệ sinh máy của mình đoạn này nói vô duyên quá nhỉ Chào tất cả mọi người thì ờ, một tuần trôi qua rất là nhanh thì tuần này mình xin trở lại với lại chuyên mục tháo lắp vệ sinh máy tuần này mình sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu máy uh, MacBook Air 2015 đây là một uh, mẫu uh, máy tính giá rẻ của Apple mà Viettech uh, ờ, 88 đang kinh doanh. Thì uh, video này thì cũng đồng thời có thể giúp các bạn uh, tháo lắp um, các đời từ 2013 đến uh, 2017. Sau đây mình xin uh, bắt đầu thực hiện luôn. Bước 1 thì chúng ta cần ờ, tháo hết ốc của mặt đáy máy và phía sau máy thì gồm 10 con ốc chúng ta cần lưu ý ờ, duy nhất đó chính là hai con ốc ở phía trên ờ, gáy máy này là hai con ốc dài còn toàn bộ các ốc còn lại thì kích thước đều bằng nhau đây là đặc trưng riêng của dòng Mac E. lạy uh, ờ, máy lên nhẹ nhàng nhôm rất là chắc chắn nhìn uh, sơ qua thì chúng ta có thể thấy uh, rằng uh, phần chiếm diện tích lớn nhất của bên trong MacBook Air 2015 đó chính là quả pin quả pin có dung lượng là 54Wh cho thời gian sử dụng rất là lâu đặc biệt là trên các dòng Mac Air như thế này phía bên à, tay trái mình đây đấy chính là bộ wifi của Apple rớt hôm hai dâu ở giữa này là một cái à, SSD của Samsung ở đây nó có dung lượng là 128GB phần bên trên là CPU Core i5 với à, tốc độ là 1.4 GHz như các con máy khác thì mình cũng lưu ý với các bạn việc đầu tiên đó chính là phải tháo pin à, máy của máy ra trước để tránh chạm chập các pin của máy thì nằm ở phía bên tay trái đây tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo cáp của bo sạc và USB tháo ba con ốc của quạt tản nhiệt ba ốc của quạt tản nhiệt thì gồm ba kích cỡ khác nhau thì chúng ta phải nhớ lưu ý ờ, vị trí của bá ốc này Rồi, chúng ta dùng panh ờ, gậy chốt nguồn quạt nhấc ra nhẹ nhàng ok tiếp đến là tháo 5 ờ, ốc của bộ ống đồng tản nhiệt thì sẽ có một gồm một ốc ở đây bốn ốc rồi nhàng nhất phần tản nhiệt ra ok theo như mình thấy thì chiếc máy này cho tản nhiệt đã khá là khô tiến hành lau nhận nhàng trên bề mặt CPU ok dòng MacBook Air thì ờ, chúng ta chỉ cần tra keo tản nhiệt trên ờ, bề mặt của CPU chứ không cần vào phần của chipset một lớp mà rồi ta lại với thứ tự ngược lại gương phanh ờ, gắn vần cao su ok gắn lại qua toàn diệt gắn lại các nguồn quạt cáp bo chân sạc chúng ta sẽ cắm lại pin và thử bật lại máy kiểm tra quạt chống hoạt động ổn định không ok quạt đã quay đóng lại nắp mặt đi Ok, vậy thì à, mình đã vừa hướng dẫn các bạn xong à, cách à, tháo lắp và vệ sinh chiếc MacBook Air 2015 Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là muốn mình vệ sinh thêm chiếc máy nào thì vui lòng comment bên dưới Bạn thấy hay thì hãy like cho mình Con mẹ rồi Ớt con rồi Đây, nó dính vào Dính vào